Sau bao nhiêu năm tháng bên nhau Mình còn lại gì phía sau Chỉ tận nước mắt với nỗi đau Khi yêu đâu ai biết tương lai Người quay lưng vì một ai Định luyến tiếc sâu tình phai Thế gian sâu yêu năm tháng bên nhau mình còn lại gì về sau chỉ toàn nước mắt với nỗi đau khi yêu đâu ai biết tương lai người quay lưng vì một ai định lên tức xấu tình phai thế gian sâu chim vơi